Em ờ, Tiến Bia Sơn ờ, giả gỗ giả đá xin chào ờ, quý anh chị và các bạn nhé Thì hôm nay em lại tiếp tục pha màu sơn phong thủy cho cho khách hàng của em yêu cầu màu nó hơi giống cà phê quý chị nhé Không biết là quý chị nhìn rõ không đẹp Khả năng em để lên thì nó hơi ngược ánh sáng quý chị Đây quý chị nhé Đây là màu 8066 ạ Đây như quý chị thấy ngón tay em đây ạ Đây em bỏ xuống này khả năng nó rõ hơn Đó 8066 quý chị nhé Màu cà phê quý chị ạ Đây ạ ngón tay cái em chỉ đây ạ, rồi sau khi ờ, là em đã chuẩn bị thì em đã bấm cái mã số đây quý anh chị nhé 8066 ạ à. quý anh chị thấy nha em đây 8066 8066 SK3C 1 ký quý anh chị nhé màu này thì ờ, họ làm trang cái trang trí cái ờ, mấy cái màu cái cột trụ ấy quý anh chị nhé đều tạo điểm nhấn thôi thì đã lấy của em 5 lít rồi nhưng giờ thiếu một một cân nữa đây thì em đã bấm mã số đây thì nó ba màu màu vàng là à, bốn màu quý anh chị nhé màu trắng là quý chị nhìn thấy đây là một màu trắng là cột này màu trắng là nhiều nhất ạ thế còn đến ờ, màu uh, cam ạ xong là đến màu đen là màu vàng đây quý chị nhé vàng chanh đấy đấy đó là bốn màu ạ tổng nó là bốn màu đây nó là bốn màu đây nó ký hiệu của nó là màu C là 21,74 này màu B bách của nó là 9,64 này màu F là 8,132 mini này màu KX là 44 42,44 quý chị nhé để mã số đó rồi em đã chuẩn bị một cân đây em để đây thì em bắt đầu em pha quý chị nhé máy pha của chúng ta đây thì em bắt đầu em xả màu đây là em chuẩn bị một ờ, kg cho khách hàng của em ạ rồi em để đây bắt đầu em xả màu quý chị nhé à, em bẻ lên trên ghét này để quý chị nhìn thấy ờ, nó rõ hơn ạ đây để như này quý chị em để nó màu lên đây em pha quý chị nhé cái màu này thì cũng đơn giản thôi quý chị nhé như đấy cái màu này màu theo sở thích của chủ nhà với phong thủy chủ nhà có hợp hay không là quý chị nhé rồi em để đây em thái nhá cái máy này em phải giữ đây không biết là quý chị có nhìn thấy không nên còn em phải giữ thì nó mới à, xả màu được nó bị à, liệt cái à, cái cần gạt đây rồi đang xả màu vàng tanh nhé pha trong này có một tí thôi nên cái non này nó à, họ yêu cầu một tí để màu à, đen nó ra đó màu đen màu đỏ màu trắng màu trắng nó nhiều cái chị nhé trong này nó là sơn trắng đó cái non này là sơn trắng đấy nhưng mà nó vẫn có màu trắng riêng của cái màu cái màu pha này giờ đang à, màu cam đó rồi giờ bắt đầu đến màu trắng quý chị nhé một tí mà nó nhiều màu lắm quý chị nhé rồi xong rồi ạ đây ờ, như quý anh chị đã thấy thì em sẽ cầm lên để quý anh chị nhìn thấy rõ hơn nhé các màu nó xả vào đây là quý anh chị đây nó đen đen nè. đó màu của chúng ta đó rồi em đậy nắp rồi em bắt uh, trộn màu đây quý anh chị nhé cả đen cả vàng cả trắng nó nằm ở đó đó nó là sơn trắng quý anh chị nhé rồi em đậy nắp thôi rồi em chuyển qua cái à, máy trộn này quý anh chị nhé cân thì chúng ta để thấp thôi nhé để cao nó nó lực nó ép nó sẽ bị à, nhiều lắm quý chị đây trước khi bấm thì chúng ta bấm cái nút thi này nhé 20 giây chỉnh 20 giây nó chỉnh sẵn cài đặt trong máy rồi rồi xì tát là nó quay thôi quý chị hi là nhanh quý chị ạ nút hi đây là nhanh này nút à, lô đây là chậm này. còn lên xuống xít tốt cái này mình chỉnh dây quý chị nhé cộng trừ chỉnh dây đó bên đây là xi tát đây đó, máy đang quay đây quý chị nhé đó cái mã màu là nó như thế này đây rất đơn giản đó quý chị nhé cái pha màu thì chúng ta nó cũng dễ lắm ạ nó không có khó đâu ạ Đấy, quy trình à, em à, pha màu hướng dẫn pha màu thì tránh cái video dài thì em chắc em cũng để như vậy thôi quý anh chị nhé đây là máy đang à, khởi động đang hoạt động thì sợ nhiều lúc nó mất thời gian với mấy chục giây của quý anh chị ấy. vì em bấm như này nó khoảng tầm nó báo 20 giây nhưng mà nó phải tầm 4 50 giây của mình nhé. Rồi cuối video em Tony em Tiến Bia Sơn giả của giả Đá cũng xin phép dừng ở đây nhé xin quý anh chị xem thấy và bổ ích thì nhớ tặng em à, tiến bia sơn giả gỗ giả đá một hai và anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em uh, à, à, tiến bia sơn giả gỗ giả đá có video mới là quý anh chị được người đầu tiên nhận được video miễn phí từ kênh của em uh, tiến nhá rồi em xin chào lại quý chị video sau ạ à. đây, máy nó cũng gần được rồi nó cũng chỉ ở đây dưới đây nó gần được nó có từ nãy giờ em quay đấy gần một phút ờ, mấy chục giây rồi mà nó, nó mới được 10 giây quý anh chị ạ nó hơi nâu mất thời gian này em rất mong ờ, quý anh chị thông cảm cho em nhé cái màu thì ờ, lựa thì nó phải như giống màu màu này quý anh chị ạ rồi em xin phép dừng cái đây ạ